Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Có lẽ là rất nhiều nhà đầu tư ờ, trong hôm nay chúng ta thấy là rất là hưng phấn khi mà thị trường hôm nay tăng 17 ờ, điểm, VN Index tăng 10 điểm và rất nhiều cổ phiếu ờ, ngân hàng tăng tốc. Vậy sự thật là gì ạ? Và hãy theo dõi video của hôm nay để chúng ta biết là sự thật thị trường tăng như này có nên tham gia vào thị trường thị trường hay không? Thị trường có bùng nổ theo đà hay không? Và tất cả cái điều này sẽ được thì à, chia sẻ Ờ, để cho chúng ta hiểu rõ được trong cái video ngày hôm nay Xin chào tất cả anh chị em nếu anh chị em nào đang có mặt thì có thể cùng nhau chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết bởi vì Dũng biết rằng là trong những cái chương trình như này đây là những cái video giúp chúng ta hiểu rõ được cái à, biến động của thị trường hiểu rõ được cái hành vi thao túng của thị trường diễn ra như nào đặc biệt là chúng ta hiểu rõ rằng là với những cái quá trình kéo lên như vậy với những cái thông tin như vậy liệu ở thị trường có bước vào một chu kỳ tăng hay không hay là đây là những cái đòn để kéo giá lên dựa vào những thông tin tích cực qua đó chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về là dòng tiền trên thị trường chứng khoán đang tham gia vào hay là rút ra khỏi thị trường hay là chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đã tích lũy đủ hay chưa hay là thị trường vẫn chưa tích lũy đủ tất cả yếu tố này sẽ được làm rõ trong video của ngày hôm nay ạ xin chào à, bạn à, Nguyễn Gia Như bạn Chi Bùi bạn mà Chi Bùi Nguyễn Tất Công Nguyễn Lực Hello xin chào Nguyễn Lực Xin chào Nguyễn Gia Như Bùi Bảo Thiên Hoàng An tên rất là đẹp tuyệt vời ạ Xin chào bạn Nguyễn Bình và tất cả anh chị em đang có mặt Vũ Cao chín chín dao ạ Ok Hello bạn uh, Nguyễn Đức Thịnh Nguyễn Thế Tiến Ồ oh, rất đẹp trai Nguyễn Hợp Xin chào bạn Nguyễn Hợp ạ à, các bạn nếu đang có mặt ở đây thì có thể comment vào ô chat để chúng ta chào nhau đúng không tại vì đây là chương trình mình mong rằng là chúng ta sẽ gì ạ cùng nhau giao lưu để hiểu rõ hơn về sự vận động của thị trường à, xin chào bạn Nguyễn Bính xin chào Hà Tĩnh xin chào Nguyễn Thọ xin chào Đinh Quang Nguyễn Nguyễn Nguyễn Quang uh, Nguyễn Quân Đinh à? hello bạn Mạnh Hà Nguyễn Hiển Nguyễn Hồ Nguyễn Bính Tuấn Dương Lê Văn Thạch và rất nhiều anh chị em đã có mặt ở đây ạ Xin chào uh, Dương Chí Tâm Ok Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đang có mặt trong buổi livestream này. Nếu anh chị em đang có mặt thì có thể comment số 1 đúng không ạ? Comment số 1 ạ. À, Nguyễn Lương, xin chào Nguyễn Lương. Xin chào Lương Đình của à, à tuyệt vời ạ. Nếu anh chị em đang có mặt thì comment số 1, hãy comment số 1. Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thanh Tùng. Lê Thanh Tùng, Nguyễn Hiền, à, chị Nguyễn ờ, Thu Hạnh, xin cảm ơn chị Thu Hạnh rất là nhiều dương Chí, dương Chí tâm à, cao thành bùi xuân viết và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong buổi livestream tối nay ạ à. phạm thùy trang dương trần tài ngọc đang ngọc đảng chắc ngọc đảng ạ à. phạm thùy trang ạ à. và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong buổi hôm nay Ờ, chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện của buổi sáng hôm nay và có lẽ là trong uh, thời thời gian vừa qua thì bao nhiêu anh chị em uh, quan tâm đến thị trường chứng khoán thế giới comment số 2 ạ à? tức là cái cái xu hướng của thị trường chứng khoán thế giới xu hướng của thị trường chứng khoán toàn bộ thế giới như Dow Jones thị trường uh, chứng khoán châu Âu và những nước mà ven chúng ta nó tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam và với việc mà chúng ta quan tâm đến trường chứng khoán thế giới thì chúng ta biết rằng là sự ảnh hưởng của thị trường chứng khoán thế giới tác động như nào đến trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới sẽ diễn nhà ra như nào vậy bây giờ chúng ta quay trở lại về thị trường chứng khoán Việt Nam đây câu chuyện ở đây đó là gì ạ khi mà cái chỉ số Dow Jones tăng mạnh vào phiên hôm qua liệu cái tăng mạnh này nó có phải là tăng để tạo ra một xu hướng tăng hay không hay cái tăng này là để làm mục đích để kéo cổ phiếu lên để tiếp tục bán ra và tất cả cái điều này chúng ta cần phải nắm rõ phải hiểu rõ xem là kéo lên để bán ra hay là kéo lên để gì ạ à? kéo lên để bán ra hay là kéo lên để tiếp tục đạp xuống và chính vì vậy chúng ta cần hiểu xem là việc thị trường nó đang kéo lên hay như nào và cái video hôm nay muốn muốn chia sẻ là vậy thị trường tăng tốc ở đây đó là chỉ số vn index tăng rất là mạnh đúng không vn index hôm nay chúng ta thấy là tăng 17 điểm và chị em nếu tăng 17 điểm là một cái tăng rất là mạnh trong cái video này nếu bạn đang quan sát ở đây đây là chỉ số tăng rất là mạnh và chúng ta nhìn thấy là một màu xanh xanh biếc ở đây à, nhiều cổ phiếu tăng trần như là KSB và rất nhiều cổ phiếu khác cũng tăng rất là mạnh ở đây <clears throat> vậy quá trình tăng như này có phải bùng nổ theo đà hay không nếu chúng ta quan sát về chỉ số VN Index thì chúng ta thấy là nó tăng 1,3 phần trăm nếu chỉ số VN30 thì chúng ta thấy là tăng 1,7 à 1,4 phần trăm gần 1,4 phần trăm vậy quá trình tăng này nó đảm bảo cho chúng ta một xu hướng đi lên hay không vậy câu chuyện ở đây đó là một cái từ điển à, một cái từ quan trọng một cái gì ạ à? một từ khóa quan trọng đó là bùng nổ theo đà à, về các bạn thì khi mà thị trường có thể tăng 1,52 điểm 2 phần trăm trở lên thì chúng ta gọi là bùng nổ theo đà tuy nhiên thì dòng cổ phiếu nào dẫn dắt trong thời gian tới nhóm cổ phiếu nào có thể dẫn dắt theo các bạn nếu thị trường tăng trong thời gian tới thì nhóm cổ phiếu nào có thể dẫn dắt dòng cổ phiếu nào có thể bứt phá cái nhóm cổ phiếu nào có thể đỡ được thị trường trong thời gian tới tất cả cái điều này chúng ta cần phải làm rõ trong cái video của ngày hôm nay vậy làm sao để cho biết rằng là dòng cổ phiếu nhóm cổ phiếu và cổ phiếu nào có thể tạo ra sự dẫn dắt và khi cổ phiếu tạo ra sự dẫn dắt tạo ra cái sự bứt phá trong thời gian tới đó là cách mà chúng ta có thể tham gia vào thị trường bây chúng ta sẽ gì ạ quay trở lại về cổ phiếu ngân hàng các bạn có thể comment cổ phiếu ngân hàng nào và các bạn muốn quan tâm để Dũng bắt đầu chia sẻ trong video ngày hôm nay không ạ các bạn quan tâm cái cổ phiếu ngân hàng nào các bạn muốn phân tích cổ phiếu ngân hàng nào để Dũng sẽ chia sẻ các bạn xem là việc mà thị trường tăng tốc tăng rất là mạnh như hôm nay liệu các cổ phiếu ngân hàng có tiếp tục tăng nữa hay không liệu các cổ phiếu ngân hàng có tiếp tục đi lên trong xu tới hay không và tất cả cái điều này chúng ta sẽ phân tích ở trong cái video hôm nay đầu tiên có lẽ một số bạn có hỏi là gì ạ à? STB đúng không ạ chúng ta lấy một cổ phiếu STB đi ạ à? STB vậy STB đây là cổ phiếu STB nếu về góc độ nào đó à, chúng ta nhìn thấy là có quá trình tăng tốc như này thì cái điểm mua này về cơ bản cổ phiếu STB cái xác suất thành công trong ngắn hạn cổ phiếu này sẽ cao hơn so với nhiều cổ phiếu khác bởi vì quá trình chúng ta gọi là một cái vai vai thứ nhất rũ bỏ tạo ra cái vai thứ hai với khối lượng cạt điện như này thì cái khả năng bị thua lỗ chúng ta gọi là khả năng bị thua lỗ thấp nhất cổ phiếu này so với cái nhóm cổ phiếu khác sẽ cao hơn rất nhiều chúng ta cần phải phân tích từng cái nhóm cổ phiếu một xem là thực tế thực hư là cái nhóm cổ phiếu ngân hàng nó mạnh hơn thị trường hay không Dũng sẽ phân tích cho chúng ta kỹ hơn về cái góc độ như này đây là cái đáy thứ nhất các bạn nhìn thấy là một quá trình bán tháo đã diễn ra ở đây sau đó cổ phiếu đã test lại một cái lượng quá trình test ở đây khối lượng thấp không có khối lượng tham gia ở đây tuy nhiên việc để chúng ta mua điểm mua đúng đó là cổ phiếu sẽ có quá quá trình test lại cái đỉnh này lần một lần hai lần ba lần bốn và không có khối lượng thì cái điểm mua như thế này chúng ta là có độ an toàn cao hơn nhưng tuy nhiên chúng ta cần phải xem là toàn bộ các cổ phiếu khác trong ngành nó có mạnh như cổ phiếu này hay không nên chính vì vậy thì cái việc mà bạn có thể tham gia mua vào những cổ phiếu kiểu dạng như này trong một cái xu hướng hồi phục thì cái tỷ lệ thành công so với cổ phiếu này nó có thể tốt hơn so với nhiều cổ phiếu khác bao nhiêu bạn có thể hiểu điều này được chúng ta hiểu điều này không ạ đó là quá trình test cung khối lượng không bán ra đây là quá trình điều chỉnh về cái vùng đáy mà không bán ra trong VSA chúng ta gọi là test cung khi mà quá trình test cung tạo ra những cái biến động ở trên đỉnh này và cái biến động này với khối lượng cạn kiệt thì những điểm mua này có độ an toàn cao hơn tất cả đấy là lý do chúng ta cần phải phân tích chi tiết và tung cổ phiếu tuy nhiên thì tùy vào các gì à, cách khẩu vị rủi ro của các bạn như thế nào Dũng sẽ không chia sẻ kỹ tất cả các cổ phiếu theo cái theo mà cách mà các bạn lưu ý là về cơ bản thì cái việc mà cổ phiếu dẫn đầu trong cái nhóm ngành là phần quan trọng nhất có thể cổ phiếu STB có thể kiếm lợi nhuận tuy nhiên thì sẽ có nhiều cổ phiếu khác chưa chắc đã kiếm lợi nhuận nên không phải là dòng ngân hàng nó tăng thì các bạn kiếm được nhiều lợi nhuận đâu ạ à. chúng ta sẽ quay trở lại những cái cổ phiếu khác nữa để các bạn xem là thực sự nó ra sao chúng ta đến với cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu BIDB nếu như cổ phiếu BIDB thì chúng ta thấy là cổ phiếu này tuy rằng nó đã gì ạ à, nó vượt qua đỉnh nhưng rõ ràng là khi nó vượt qua đỉnh thì chúng ta thấy là phía trên này đã còn rất nhiều cái rào cản và với cái nhiều rào cản như này đặc biệt là những biến động lớn như này mà cổ phiếu chưa vượt qua thì rõ ràng những cái kéo lên không có khối lượng này nó đảm bảo cho chúng ta là cái độ an toàn không cao hay chúng ta gọi được rủi ro rất là cao rủi ro rất là cao hay chúng ta thấy rằng là mua những cổ phiếu như này bạn sẽ cảm giác là rất là lo lắng và thậm chí là có thể khi mà mua T4 về chúng ta không có lợi nhuận nên cùng là cổ phiếu ngân hàng không phải cổ phiếu nào nó cũng giúp chúng ta có lợi nhuận chỉ có một ít rất ít cổ phiếu có thể giúp chúng ta có lợi nhuận mà thôi nên chiến lược đầu tư VSA là chiến lược mà có thể giúp chúng ta hiểu rõ đâu là cổ phiếu mạnh nhất đâu là cổ phiếu tốt nhất trong mỗi giai đoạn thị trường khác nhau nên với cổ phiếu VIDB thì thời điểm này nó không có đảm bảo cho chúng ta cái điểm mua đúng hoặc là độ an toàn bởi vì cái biến động ở đây nó rất là lớn ok ạ à, cổ phiếu STB chia sẻ rồi bạn nhé thì à, chúng ta sẽ quay trở lại cổ phiếu khác à, chúng ta đang tập trung vào dòng cổ phiếu ngân hàng thì các bạn có thể nếu bạn nào đang chưa xem STB thì các bạn quay trở lại đầu sau hết livestream này các bạn xem đúng không ạ vì chúng ta sẽ không quay trở lại nữa ok và như bạn thấy rằng là vừa rồi chúng ta phân tích một cái cổ phiếu như vậy chúng ta hiểu có Ben số 3 được không ạ khi mà Dũng phân tích một là cổ phiếu STB và thứ hai là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu VIDB việc mà hai cổ phiếu nó đã có sự khác nhau về tích lũy về quá trình uh, thu gom cổ phiếu đó là sự khác nhau có những cổ phiếu có thể mang lại thành công có những cổ phiếu không mang lại thành công cho chúng ta tuy nhiên thì à, về rủi ro với thị trường vẫn có thể diễn ra khi mà thị trường chung nó không đảm bảo cái độ hấp dẫn chúng ta chúng ta có cổ phiếu gì ạ à? Liên Vietcombank chúng ta sẽ quay trở lại Liên Vietcombank vậy khi mà Liên Vietcombank vượt qua đỉnh với một quá trình dốc lên không có khối lượng hoặc là cái khối lượng này nó đang gặp một vùng cản khá là lớn việc mà cổ phiếu kéo lên gặp vùng cản lớn như thế này thì chúng ta thấy là có độ rủi ro rất là cao hai vùng cản lớn như này mà không có dòng tiền chúng ta có dòng tiền lớn tham gia vào để hấp thụ toàn bộ cái lượng cổ phiếu treo lơ lửng ở đây những nhà đầu tư đang bị thua lỗ ở đây họ có xu hướng bán giảm thực tế là gì ạ nhà đầu tư tổ chức họ tìm mọi cách để thu gom một lượng cổ phiếu nhỏ đây và kéo lên để bán ra tạo ra sự thanh khoản khi mà cổ phiếu tiếp tục đi xuống với những cổ phiếu mà kéo lên lao dốc theo cái phương thẳng đứng như thế này thì cái chúng ta cần phải một là chúng ta cần phải đảm bảo quá trình tích lũy trước khi có thể đi xa hơn bởi vì những cái cản này là những cái cản rất lớn với cổ phiếu này trong giai đoạn hiện nay nếu các bạn đang quan tâm đến cổ phiếu này thì hãy đợi đợi đến khi cổ phiếu tích lũy đủ tích, lũy đủ trước khi chúng ta lên tàu một vài trường hợp cổ phiếu sẽ không có sự tích lũy và thậm chí là lao dốc đi xuống nên hãy gì ạ à, hãy đứng ngoài cổ phiếu khi nó chưa có dòng tiền lớn tham gia ok và chúng ta tiếp tục vào một cổ phiếu khác nữa để các bạn có thể tiếp tục xem là dòng tiền đang tham gia vào cổ phiếu nào ở đây có bạn Cao Sơn có hỏi cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu ABB đúng không ạ vậy cổ phiếu này với cái việc mà dòng tiền tham gia vào cổ phiếu này trong một cái xuống giảm chưa có dòng tiền lớn vậy khi chưa có dòng tiền lớn và những cái quá trình lên như thế này thì chúng ta thấy là rủi ro vẫn còn rất cao với cản chúng ta gọi là cái vùng kháng cự phía trên tức là lượng cung treo lơ lửng rất là nhiều phía trên này nó cho chúng ta biết rằng là để cổ phiếu này có thể đi lên được nó cần phải hấp thụ toàn bộ số lượng cổ phiếu ở đây trước khi có thể đi xa hơn nên nếu các bạn có ý định tham gia cổ phiếu này thì theo quan điểm cá nhân của Dũng hãy gì ạ à, đợi và đợi đến khi nào cổ phiếu tích lũy đủ còn trong trường hợp một số trường hợp cổ phiếu kéo lên là nó lại tiếp tục đi xuống và dẫn đến chúng ta bị thua lỗ ok chúng ta sẽ phân tích khoảng 3 bốn cổ phiếu ngân hàng nữa trước khi chúng ta chuyển sang dòng khác được không ạ Ok, chúng ta sẽ lấy một cổ phiếu MBB. Cổ phiếu MBB của Tâm Tony ạ, của bạn Tâm Tony. À, biết ta vời ạ. MBB là cổ phiếu ngân hàng. Chúng ta cũng thấy tương tự như vậy. Hiện tại chúng ta thấy rằng là sau khi cái vùng cản ở trên này rất là lớn. Nếu các bạn biết rằng là để xuyên qua thùng <clears throat> một cái vùng cản này rất lớn, cổ phiếu bị gãy kênh, chúng ta gọi là trong vết A, chúng ta gọi là quá trình gãy kênh hay gọi là SOW6, tức là cái chúng ta gọi là biến động khối lượng lớn ở trên cái vùng này việc một cổ phiếu xuyên thẳng và đi lên để vượt qua cái vùng cản này có lẽ còn rất nhiều thời gian nên chính vì vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà cổ phiếu đi lên với biến động lớn như này thì chúng ta thấy là cái cơ hội cổ phiếu này chúng ta thấy là rất là khó để đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư chúng ta nên dù là cổ phiếu này một ai đó nói các bạn là nó tốt chăng nữa thì chúng ta nên đứng ngoài để chúng ta gì ạ tiếp tục theo dõi bởi vì một vài trường hợp khi mà cổ phiếu vượt qua lên một chút chúng ta mua vào thì thường là gì ạ đây là kéo lên để bán ra cái quá trình vượt thoát ở đây là rất lớn nhưng khi mà cổ phiếu không may bị bán tháo ở trên cái xuống này nó giảm rất mạnh bởi vì dưới này không có sự hỗ trợ của nhà đầu tư ok chúng ta sẽ à, bao nhiêu bạn đã hiểu về phần này có thể comment cho Dũng được không ạ à? comment số 1 đi ạ à. nếu bạn hiểu vùng này có thể comment số 1 để Dũng biết là các bạn đang hiểu bài các bạn đang nắm rõ được bởi vì đây là cái chúng ta phân tích một cách đơn giản mà ai cũng có thể biết được các bạn hiểu đơn giản là đầu tư chứng khoán một là cổ phiếu đang tích lũy hai cổ phiếu đang phân phối ba là cổ phiếu đang gặp những vùng cản tích lũy thì thường là xu hướng sẽ tốt và cổ phiếu có thể bước vào xu hướng tăng tuy nhiên trong quá trình tích lũy nó gặp cản thì thường nó phải cần phải tái tích lũy để một thời gian nào đó thì cổ phiếu mới lên được nên chúng ta không thể nào mong muốn rằng là kiếm được nhiều lợi nhuận khi mà cổ phiếu đang trong quá trình phân phối Ok, chúng ta sẽ đến với bạn Nguyễn Ngoan. Bạn Nguyễn Ngoan không biết là Dũng có đọc tên thì có đúng không ạ? Ở đây chúng ta có một cổ phiếu VPBank. À, cái cổ phiếu này thì thực sự là Dũng không ờ, thấy ấn tượng lắm. À, thực tế phía trên này, khi mà các thông tin được đưa ra, cổ phiếu này đã được bán ra số lượng rất là lớn. Bởi vì chúng ta biết rằng là quá trình này cổ phiếu đã được bán ra, đã được phân phối trong một chu kỳ rất dài. Và đặc biệt nếu anh chị em để ý thì đây là cổ phiếu đã được gì ạ à? đã được phát hành thêm rất nhiều trong thời gian vừa qua với việc tăng tốc cổ phiếu này trong thời gian ngắn và cổ phiếu được phát hành và đây chính là những rào cản rất là lớn sau khi cổ phiếu được phát hành và cổ phiếu đi lên nếu chúng ta để ý một chút thì tất cả các đường xu hướng trung hạn dài hạn ngắn hạn đang bị bỏ rơi quá trình kéo lên và nếu bạn để ý một chút thì tất cả quá trình kéo lên khối lượng đều là thấp kéo lên khối lượng thấp hoặc là quá trình kéo lên nhưng ở đây chúng ta là khối lượng cao nhưng không có dòng tiền tham dòng tiền lớn tham gia vào bởi vì chúng ta biết rằng là khối lượng lớn như này thì rõ ràng chúng ta thấy là cổ phiếu này đang rất yếu hơn so với các cổ phiếu khác trong ngành nên chúng ta tránh xa cổ phiếu này được không ạ hãy tránh xa cổ phiếu này và thông thường các kịch bản cổ phiếu này nó có thể diễn ra rất là thú vị như sau ạ các bạn nhìn thấy không ạ các bạn nhìn thấy không ạ hello nếu các bạn nhìn thấy comment số 4 đúng không ạ nếu các bạn nhìn thấy kịch bản những cái cổ phiếu dạng như này có thể nó có sẵn như kéo lên rất mạnh sau đó nó là giảm và quá trình giảm không biết nó đi về đâu bởi vì khi cổ phiếu đã được tăng tốc đi lên thì nó có khoảng một thời gian để phân phối tương tự khi cổ phiếu giảm xuống thì nó có mất rất nhiều thời gian để tái tích lũy trước khi bước vào xu lớn nên chính vì vậy chúng ta biết là cổ phiếu này nó cần phải rất nhiều thời gian để nó còn tái tích lũy trước khi đi xa hơn ok chúng ta tiếp tục một vài cổ phiếu nữa Dũng sẽ phân tích à, hai cổ phiếu của ngành ngân hàng sau đó chúng ta phân tích sang cổ phiếu dòng chứng khoán nữa không ạ tại vì hôm nay thì à, về cơ bản Dũng sẽ có khoảng độ 10 hơn 15 phút nữa à, trước khi chúng ta tạm dừng chương trình của ngày hôm nay nên mong rằng các bạn thông cảm nhá tại vì cái việc mà thời gian thì à, nó có hạn tại vì tối nay Dũng có một chương trình đó là à, phân tích à, kỹ thuật VSA đây là chương trình mà các bạn có thể hiểu rõ rằng là chỉ nhìn vào cổ phiếu là chúng ta có thể biết là cổ phiếu có thể đi lên hay đi xuống chẳng hạn Dũng lấy một cổ phiếu SHD để các bạn có thể phân tích như sau ạ ở đây là bạn uh, mỡ tú không biết chính xác không nếu nếu không đúng thì bạn à, xin lỗi bạn nhé thế ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy khi mà cổ phiếu chúng ta thấy là đã được phân phối rất nhiều nhịp ở đây à, cổ phiếu này hiện tại mang tính bao cung tức là chúng ta hiểu đơn giản là những nhà đầu tư tổ chức họ gì ạ đã bán ra rất nhiều ở đây và họ dùng một số tiền nhỏ để tiếp tục duy trì cái sự xu hướng của cổ phiếu trong đoạn hiện tại nên với những quá trình kéo lên khối lượng lớn như này mà chúng ta thấy là không có dòng tiền tham gia vào đây là một quá trình kéo lên để giữ cho cổ phiếu uh, duy trì ổn định cao bởi vì những cái cổ phiếu như này khi mà nó giảm quá sâu nó bị có thể bị thâu tóm nên chính vì vậy nhà đầu tư tổ chức họ đang có xu hướng giữ cổ phiếu với một cổ phiếu trong xuống đi xuống chúng ta có thể nhìn thấy là xu hướng dài hạn được SMA đang đi xuống xuống trung hạn SMA 5 150 đi xuống xuống ngắn hạn và ở đây tất cả những xuống này đang đi xuống thì chả có lý do gì chúng ta phải nắm giữ Dũng nhớ là cái năm 2009 khi mà mình mới tham gia thị trường mình không biết mình mua một cổ phiếu SSB, sau đó thì à, lãi rất là lớn mình không bán ra mình có ý định là đầu tư dài hạn vậy một ai đó nói rằng là hãy đầu tư dài hạn đi hãy đầu tư 5 năm đi 10 năm đi bởi vì đây là cổ phiếu rất là giá trị sau đó đầu tiên là lãi rất là nhiều sau đó cứ đầu tư dài hạn và đầu tư dài hạn cuối cùng mong chờ cổ phiếu tăng giá nó trả tăng và sau đó lại dũng lỗ ngược bao anh chị em đã mua một cổ phiếu nó đã lãi rất là lớn rồi sau đó chúng ta không bán ra và chúng ta bị lỗ ngược trong quá trình đầu tư và chúng ta gọi là đầu tư ngược sau đó chúng ta bảo chúng ta đầu tư giá trị với cổ phiếu chúng ta hiểu đơn giản là khi cổ phiếu kết thúc chu kỳ thì nó sẽ tiếp tục đi xuống và đi xuống đến tận đáy của thị trường và chúng ta không có cơ hội để lấy lại toàn bộ những gì chúng ta mất nên các bạn lưu ý là cổ phiếu nó có chu kỳ nó đi lên nó hết chu kỳ thì nó lại đi xuống và chúng ta cứ đợi năm một năm hai và thậm chí là năm ba trước khi cổ phiếu tiếp tục đi lên tiếp nên hãy nhớ rằng là các bạn cần mua cổ phiếu khi nó bước vào chu kỳ tăng chứ không phải là bạn yêu thích cổ phiếu và khi cổ phiếu đang chu kỳ đi xuống này thì hãy tránh xa nó được không ạ à? nếu các bạn đã hiểu cái phần này có thể nắm rõ được chu kỳ cổ phiếu nó chúng ta có bốn giai đoạn giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tích lũy đây là giai đoạn tích lũy giai đoạn này có thể kéo dài một hai thậm chí là 3 năm sau đó giai đoạn tăng trưởng khi mà cổ phiếu bước vào giai đoạn tăng trưởng thì các nhà đầu tư chúng ta ai cũng trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán ai cũng có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhưng khi bắt đầu chu kỳ phân phối thì nhiều nhà đầu tư bắt đầu đứng tấn ở đây tức là họ không muốn bán ra và thậm chí là họ thu gom ở đấy rất là nhiều nhưng khi bắt đầu chu kỳ đi xuống giai đoạn đầu thì họ thấy cổ phiếu rẻ họ mua vào họ thấy cổ phiếu rẻ họ mua vào nhưng càng mua càng lỗ và đầu tiên thì họ mua số tiền rất là lớn bởi vì họ thấy cổ phiếu rẻ nhiều quá tuy nhiên cứ mua mua cuối cùng tài sản của chúng ta đã bị bay đi trong chốc lát đấy chính gọi là đầu tư dài hạn cho anh chị em không hiểu rõ về chu kỳ hoặc là không hiểu rõ về kinh tế vĩ mô không hiểu rõ là các ngành cổ phiếu nó vận động ra sao không hiểu rõ rằng là tại sao chúng ta cần phải gì ạ à? đầu tư theo xu hướng tại sao chúng ta cần phải đầu tư theo chu kỳ đó là câu chuyện của ngày hôm nay đốt cổ phiếu gì ạ à? dòng ngân hàng thì các bạn thấy là đây là cái kịch bản mà chúng ta thấy nhìn thấy ạ à? mấy hôm trước thì ai đó nói chúng ta là gì ạ cổ phiếu này nó đang được MB thu âm lại và nó rất là tốt đúng không ạ Tuy nhiên các bạn nhìn thấy điều gì ạ nó tăng lên như vũ bão nếu các bạn mua giá 17 sau một thời gian nó lên giá 30 31 và chúng ta kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhưng sau khi nó phân phối ở đây nó phân phối ở đây nó phân phối ở đây một lượng khối lượng phân phối ra rất nhiều và khi các bạn không hiểu rõ là tại sao người ta phân phối nhiều như này và nhà đầu tư nhỏ lẻ lại rất là ham ăn ham chơi mua ở đây và cuối cùng chúng ta biết là cổ phiếu bắt đầu đi xuống một số nhà đầu tư thấy rẻ lại tiếp tục mua vào một số nhà đầu tư thấy rẻ lại tiếp tục tham gia vào và cuối cùng chúng ta phải trả giá rất đắt khi mà cổ phiếu về cái máng lợn và khi cổ phiếu về cái máng lợn như này thì chúng ta thấy là chúng ta bị thua lỗ rất là nhiều đúng không ạ hello các bạn thấy xót xa nếu chúng ta không có kiến thức nếu không có trải nghiệm để đầu tư thì rõ ràng chúng ta mất rất nhiều tiền trong quá trình đầu tư vậy nếu nhà đầu tư các bạn muốn kiếm được thật nhanh thực sự không có ai kiếm tiền thật nhanh trong đầu tư chứng khoán ở à, Dũng à, có chia sẻ trong cái khóa đó là khóa tư duy trong cái khóa VSA đó là à, nếu trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta có một số cái tư duy tư duy đầu tiên đó là chúng ta có thể thấy rằng là đầu tư chứng khoán là phong cách sống bạn phân tích bạn làm bất cứ một điều gì bạn phải hướng đến về thị trường chứng khoán thứ hai là bạn đầu tư chứng khoán là gì ạ là cần phải làm việc cần phải nghiên cứu cần phải hiểu rõ sự vận động của thị trường chứ không phải là bỏ tiền vào mong rằng cổ phiếu lên không có chuyện đó đi ạ thật lớn chúng ta lười biếng khi mà chúng ta bỏ tiền vào mà mong cổ phiếu lên thực tế là chúng ta bị thua lỗ rất là nặng nên không có chuyện là bỏ tiền vào lại mong rằng là có lợi nhuận cao mà khi mà chúng ta phải hiểu nguyên lý vận động của thị trường hiểu nguyên lý làm thế nào để cổ phiếu tăng làm thế nào để biết cổ phiếu đang uh, chạy nước rút làm thế nào để biết cổ phiếu kết thúc kết thúc chu kỳ và làm thế nào để chúng ta có thể quản trị cảm xúc trước khi chúng ta có thể tham gia vào những cổ phiếu gọi là những cổ phiếu siêu cổ phiếu và một cái cổ phiếu mà nhiều nhà đầu tư quan tâm đó là cổ phiếu gì ạ Techcombank có thể các bạn sẽ nhìn thấy là Techcombank là cổ phiếu tốt nhưng tuy nhiên nếu các bạn mua ở đây hoặc các bạn mua ở những cái vùng này thì các bạn thấy các bạn bị lỗ rất là nặng đây là cổ phiếu Dũng đã đánh giá là cổ phiếu này đã điều chỉnh trên cái vùng này bởi vì đã có lượng tiền lớn đã bán ra ở đây đã có lượng liền lớn bán ra ở đây khi mà cổ phiếu không lên được và tất cả những đỉnh này đang thấp hơn vậy với cổ phiếu đang bước vào một chu kỳ giảm đáy sau thấp hơn đáy trước đỉnh sau thấp hơn đáy trước những đường trung bình S&P 200, 150, 200 đang xuống đi xuống, không có dòng tiền mới tham gia vào thì dù cổ phiếu này có tốt đến mấy thì nó vẫn có xu hướng giảm. Nên các bạn đừng có nghĩ rằng là cổ phiếu tốt được nhiều người yêu quý mà cổ phiếu đi tên đi lên mà nó phải có dòng tiền của các nhà đầu tư tổ chức, dòng tiền lớn của các nhà đầu tư tổ chức nó mới đi lên được. Nên đấy là một từ khóa quan trọng để giúp chúng ta đầu tư à, thành công nên nếu mà thị trường nó không có gì ạ à, xu tăng thì dừng đầu tư không có xu hướng tăng thì dừng đầu tư đó là cái mà việc của chúng ta nhìn vậy ở đây chúng ta thấy là rõ ràng nếu anh chị em để ý vào thị trường chúng ta thấy hàng trăm cổ phiếu à, hàng vài chục cổ phiếu ngân hàng thì rõ ràng không phải là cổ phiếu ngân hàng nó cũng mang không phải bất cứ cổ phiếu ngân hàng nào nó đều cho chúng ta cái điểm mua an toàn và nếu các bạn nhìn thấy tất cả cổ phiếu ngân hàng mà Dũng vừa phân tích thì rõ ràng nó không mang lại kết quả cho chúng ta bởi vì tất cả những cái cổ phiếu ngân hàng trừ STB nó đang có tín hiệu tốt hơn vậy vậy ở đây là gì ạ à? vậy điều gì nếu thị trường tăng 17 điểm mà chúng ta thấy cổ phiếu ngân hàng nó không phải là cổ phiếu có những tín hiệu tích cực ở đây thì bạn có thể dự đoán thị trường nó tiếp tục tăng mạnh hay không ạ? À? Hello các nhà đầu tư thân mến, anh chị em thân mến ạ, à, nếu bây giờ cổ phiếu ngân hàng nó không tăng như đúng dự đoán của chúng ta bởi vì chúng ta đang phân tích từ STB từ VPBank từ Techcombank từ nhiều cổ phiếu khác mà hiện tại nó lại không đúng như những gì chúng ta thấy thì đây có phải là cơ hội để chúng ta mua vào hay không đây có phải bùng nổ theo đài hay không chúng ta sử dụng bộ não để chúng ta nhìn ra đúng không ạ và tất cả cái điều này các bạn có thể dự đoán một cách đơn giản và rất đơn giản sẽ có nhiều nhà đầu tư bảo là không mua lấy gì mà bán chúng ta phân tích về trải nghiệm của tất cả chúng ta thực tế thì DVD trong thời gian rất là dài chúng tôi không mua bán cổ phiếu nào hết nhưng với việc mà gì ạ à, thấu hiểu thấu hiểu cái cái nỗi đau cũng như là hiểu rõ những cái vấn đề trên thị trường Dung muốn làm những video để chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình đầu tư của mình trong suốt nhiều năm qua mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ Dũng bằng comment vào và ô chat cho Dũng một like đúng không ạ hãy cho Dũng một like và comment cho Dũng một cái cái gì mà các bạn có thể học được trong những video này ạ à. nếu bạn học được điều gì trong cái phần đầu tiên Dũng phân tích thì các bạn có thể comment cho Dũng một cái điều gì đó dù là cái điều tích cực hay tiêu cực các bạn cứ comment cho Dũng được không ạ Dũng sẵn xin chân thành cảm ơn các bạn các bạn hãy comment một cái điều gì đó mà các bạn cảm thấy có ích hoặc là cảm thấy là có một điều gì đó mà các bạn không thấy rằng là à, cái này các bạn không vui Dũng mong rằng là tất cả những điều gì các bạn cần chia sẻ Dũng có để đáp ứng uh, chia sẻ các bạn trong những cái video tiếp theo mong rằng sẽ nhận được nhiều cái uh, chia sẻ của các bạn trong thời gian tới ok một bạn có hỏi là BVH đúng không ạ BVH là ngành bảo hiểm ngành bảo hiểm thì ờ, thực tế nếu mà trong VSA Dũng sẽ phân tích VSA ở đây khi mà trong cổ phiếu VSA là nó có một dòng tiền lớn bán mạnh ở đây tức là phía trên này các bạn có hiểu đơn giản đó là lượng cung treo lê lửng rất là lớn ở đây và cái thứ hai là chúng ta thấy là quá trình bán tháo tức là bán tháo một lượng lớn lớn ở đây cổ phiếu thì cái việc hồi phục như này đây là quá trình hồi phục hồi phục lại không có khối lượng các bạn nhìn này hồi không có khối lượng thì cái hồi phục như này nó không có giá trị vì hồi phục nó không có giá trị thì chúng ta nếu các bạn có đã mua ở vùng này thì các bạn nên giảm bớt tỷ trọng còn nếu các bạn chưa mua thì hãy đứng ngoài đấy là đứng ngoài đứng ngoài là một cách mà chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ đứng ngoài là cách để chúng ta có thể bảo toàn vốn hôm nay chúng ta có một cái cổ phiếu SKSB vậy KSB là cổ phiếu tăng mạnh hay không thực tế nếu về góc độ nào đó chúng ta thấy là test lần thứ nhất test lần thứ hai nếu các bạn nhìn thấy lần thứ hai có khối lượng không ạ hello các bạn nhìn lần thứ nhất này khối lượng rất lớn lần thứ hai không có khối lượng và lần thứ ba sau khi nó test lại cái đỉnh này đây thì nó cái điểm mua này thì các bạn có thể mua cổ phiếu này vào cái điểm này với số tiền rất ít có thể an toàn nhiều hơn nhưng chúng ta thấy là tất cả cổ phiếu không phải cổ phiếu nào nó cũng giống như cổ phiếu này bởi vì trước đó nó kéo lên kiểu dạng này không có khối lượng sau khi nó kéo lên khối lượng thì nó ép chúng ta phải bán bán tháo bắn bằng mọi giá và khi nó bán tháo bắn bằng bằng mọi giá thì đã có rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây sau đó họ đã rũ bỏ một lần nữa đáy sau thấp hơn đáy trước rũ bỏ tất cả nhà đầu tư yếu vía và đây sau đó họ cần một cái khoảng thời gian để tái tích lũy trên đỉnh ngắn hạn trước khi họ đưa ra một cái đòn đánh rất khoát ở đây nên ở đây chúng ta thấy là việc chúng ta mua một chút cổ phiếu ở đây ở cái vùng này thì về cơ bản cổ phiếu KD nó có độ an toàn hơn so với cổ phiếu khác tuy nhiên thì Dũng sẽ không khuyến nghị mua ở đây bởi vì thực tế là gì ạ à? Dũng không đầu tư Dũng lại khuyến nghị các bạn thì rõ ràng nó không đúng đúng không ạ Dũng chỉ phân tích theo cái quan điểm cá nhân của mình anh chị em uh, có thể thông cảm là Dũng đưa rẻ cá nhân của mình chứ không phải là mang tính chất là khuyến nghị các bạn nha nên chính vì vậy các bạn có thể tham khảo đây là ý kiến tham khảo thế thôi ạ và chúng ta chỉ có bình thường là chỉ có điểm mua duy nhất không có quá nhiều điểm mua đâu ạ chúng ta quay trở lại một à, vài dòng cổ phiếu chứng khoán để xem là thực, thực tế nó ra sao SMB MBS BS MBS nếu các bạn nhìn thấy MBS cổ phiếu vùng cản rất là lớn ở đây nếu nhìn quan sát ở đây thì chúng ta thấy là những cái quá trình này theo quan điểm cá nhân nó gọi là quạt tức là cái nhà đầu tư tổ chức họ dành tức là họ đã bán hết đây rồi họ bán họ khoản lợi nhuận rất lớn rồi đấy chúng ta họ đã kiếm khoản lợi nhuận rất lớn rồi các bạn có thể nhìn thấy đây là mẫu, mẫu hình gì đấy không ạ hello các bạn có thể nhìn thấy mẫu hình gì đây ạ nên ở đây chúng ta thấy là rất là nếu bình thường chúng ta thấy là nhà đầu tư ta tại sao họ lại mua ở đây nhiều đây là người ta đang phân phối và nó đã hình thành mẫu hình vai đầu vai đúng không ạ khi nó phân phối xong nó tạo ra mẫu hình vai ở đây ai cũng có thể biết rằng là đỉnh sau thấp hơn những đỉnh trước và nó tạo vai bên phải khi nó tạo vai bên phải nó gãy thì nó phải rơi rất là mạnh sau khi nó gãy nó rũ lần thứ nhất nó kéo lên nó rũ lần thứ hai và khi cổ phiếu nó đang kéo lên nó gặp cản lớn như này thì nó chính là cái cái thời điểm có thể cổ phiếu sau khi lấp toàn bộ cái khoảng trống hoặc quá trình giảm mạnh này thì nhiều trường hợp nó sẽ bị giảm rất mạnh nên bạn biết rằng là đây là cản rất lớn nếu bạn có bạn bán nó ra bán nó ra bán nó ra bởi vì à, theo cái kinh nghiệm của DVD thì thường cổ phiếu chứng khoán nó như nào theo các bạn theo kinh nghiệm của các bạn quan sát theo dõi của DVD trong nhiều năm trong nhiều thời gian thì các bạn thấy là cổ phiếu chứng khoán như là các bạn comment được không ạ các bạn tự comment các bạn thấy comment đúng không ạ tức là theo kinh nghiệm theo cái trải nghiệm mà theo các bạn học hỏi từ tất cả những video mà Dũng chia sẻ thì cổ phiếu chứng khoán nó sẽ như thế nào ạ cái dòng cổ phiếu nó như nào lên bao nhiêu giảm về bấy nhiêu đúng không ạ cái này là chúng ta nói đi lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại nhưng tại sao có rất nhiều anh em vẫn cứ mua ở đây ạ nó lên bao nhiêu thì nó xuống bấy nhiêu chúng ta thử xem cho đúng không nhá thử xem cho đúng không ạ thử xem cho đúng không ạ chúng ta thấy là nó lên này nó về và chúng ta thấy là gần như về đáy cũ chưa gần đúng không ạ đây chúng ta nhìn thấy không ạ chúng ta thấy không ạ gần như về đáy cũ chúng ta quay trở lại cổ phiếu gì à? SSI thử xem tất cả những cái chu kỳ trước nó có phải như vậy không ạ chúng ta nhìn thấy SSI này đi lên này sau đó nó về bao nhiêu ạ chúng ta có thể quay trở lại chu kỳ trước nữa đi ạ và chúng ta nhìn thấy điều gì diễn ra anh chị em thấy điều gì đang diễn ra ở đây ạ cổ phiếu SSI đây ạ nó tăng đỉnh và nó thậm chí nó gãy những cái đợt tăng đỉnh tiếp theo nó lại tiếp tục gãy và chúng ta thấy là tiếp tục tăng đỉnh lại gãy và chúng ta thấy là kịch bản nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần lên lại về và kịch bản tiếp tục kéo lên lại về tiếp tục kéo lên lại về và chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là gì ạ nào chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì ở đây ạ lên về đến đây đúng không ạ về đúng đáy chưa và thậm chí một vài trường hợp nó còn về tận đây ạ Vậy chúng ta có thể giải thích lý do tại sao nó lại về như vậy không ạ anh chị em có thể giải thích lý do tại sao các cổ phiếu này nó lên bao nhiêu nó lại về bấy nhiêu ạ à? bởi vì khi mà thị trường nó bước vào suy thoái thì cái cổ phiếu này nó là kinh doanh về tiền nhà đầu tư không giao dịch nhà nhà không giao dịch người người không giao dịch chi phí về gì ạ à? chi phí về nhà chi đầu tiên chúng ta thấy là chi phí chúng ta có huy động rất nhiều tiền đúng không ạ huy động rất nhiều tiền của các ngân hàng thì lúc này chúng ta cần phải giả phí cho ngân hàng nhiều nhà đầu tư không đầu tư làm gì có phí margin để đầu tư cái thứ hai là chi phí về vỉa văn phòng cái thứ ba là chi phí về nhân sự cái thứ tư anh chị em nghĩ là tại sao cổ phiếu giảm mạnh cái thứ tư đó là gì ạ à? các ngân hàng mua các cổ phiếu chứng khoán họ tự doanh rất là nhiều nên họ bị thua lỗ đúng không khi họ thua lỗ nên tổng tài sản của họ sẽ bị giảm nhanh chóng khi tổng tài sản giảm thì chúng ta nên mua hay là nắm giữ cổ phiếu chứng khoán cả nhà ơi và chúng ta hiểu một cái điều thứ ba cái cuối cùng đó là khi cổ phiếu này đi lên thì các big boy họ đã gì ạ à, tạo ra những game để bán bao nhiêu chị em nhìn vào cái gì ạ à, an chúng ta thấy là uh, ờ, bác hưng bác bán rất nhiều ở đây này bác bán rất nhiều ở đây các công ty con của bạn bác bán rất nhiều ở đây nhưng chúng ta lại nhảy vào chúng ta mua chúng ta tội nghiệp quá đúng không ạ công ty con của SI họ bán rất tràn lan thị trường những nhà đầu tư lớn ở SI họ bán tràn lan nhiều trên thị trường những thông tin này nó được cập nhật update trên thị trường bao nhiêu bạn biết điều này có thể comment à, số 6 đúng không ạ tức là cái thông tin các nhà tạo lập các dòng tiền lớn các tổ chức lớn họ đã bán ra rất là nhiều ở trên cái vùng này và chúng ta biết rằng khi họ bán ra thì họ có công bố thông tin nhưng phần lớn chúng ta lại không biết mà chúng ta lại cứ thấy nó rẻ chúng ta mua thấy nó rẻ chúng ta mua thấy nó rẻ chúng ta mua và chúng ta trở thành nạn nhân làm gì có nạn nhân đây ạ à? đó là do chúng ta thiếu kiến thức thiếu kiến thức mà chúng ta muốn kiếm tiền thật nhanh thiếu hiểu biết về đầu tư chứng khoán nên chúng ta dẫn đến bị thất bại thế thôi chứ không phải là số phận đâu ạ à. đầu tư mà có số phận nữa thì có lẽ là gì ạ à, không có ai thành công thị trường cả nên để đầu tư thành công chúng ta cần phải đầu tư theo xu hướng bạn hiểu đơn giản thôi ạ vậy nếu cổ phiếu này mà nó có thể rơi xuống tiếp tục để trở về cái gì ạ cái máng đầu tiên cho nó là giá 10 thì bạn nghĩ điều gì ạ bạn sẽ nghĩ cái gì về thời gian tới nếu cổ phiếu là nó về đến giá 10 và khi mà cổ phiếu này có thể nó tiếp tục giảm về đến giá 10 thì các bạn có thể kết luận ngay là những cổ phiếu HCM nó sẽ đi về đâu không cần phải phân tích nữa cổ phiếu HCM nhìn cái đỉnh này chúng ta biết rồi hai cái đỉnh như thế này cái đỉnh thứ nhất đỉnh thứ hai và khối lượng rất lớn ở đây đây là chúng ta là khối lượng lớn vượt đỉnh không phải là khối lượng để dòng tiền lớn mà khối lượng lớn mà không có dòng tiền tham gia vào thì rõ ràng cổ phiếu này nó không phải là cổ phiếu chúng ta mua tất cả quá trình kéo lên mà khối lượng lớn ở trên đỉnh như này là quá trình phân phối chúng ta hiểu chưa chúng ta cũng có thể quấy thấy cổ phiếu VND cũng tương tự như vậy rõ ràng là nó đi ngang hoặc nó hồi khối lượng lớn ở đây mà không có dòng tiền tham gia vào đây là quá trình phân phối đây là quá trình bán ra và với cái việc mà không có dòng tiền tham gia vào không dòng dòng tiền để kéo lên các bạn nhìn thấy khối lượng lớn nhưng các bạn hiểu đơn giản là đây là phân phối nhá dòng tiền lớn như thế này mà giá nó không tăng dòng tiền lớn như này mà giá không tăng dòng tiền lớn như này mà giá không tăng mạnh chúng ta hiểu đơn giản và mà nó lại tiếp tục yếu đi thì đây chính là cách phân phối của nhà đầu tư tổ chức nên chúng ta hiểu như vậy đó là toàn bộ cái phần chia sẻ của ngày hôm nay thế thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tư duy để chúng ta hiểu rõ rằng là khi thị trường đi lên các nhà đầu tư tổ chức có thể họ lợi dụng cái việc mà phép đưa ra cái thông tin tăng lãi suất và cái thông tin này được nói đi nói lại nhiều quá nên nó đã phản ánh hết trên thị trường nên cái việc mà phép tăng lãi suất thì người ta cố gắng kéo thị trường đi lên khi cố gắng kéo thị trường lên là làm cho ta tưởng bảo khi là làm chúng ta từng mở thì dẫn đến chúng ta gì ạ mua vào khi chúng ta mua vào thì dẫn đến chúng ta có thể trả giá rất đắt bởi vì quan sát phân tích ở đây thì có lẽ trong cả một dù cổ phiếu như vậy thì chúng ta chỉ thấy có hai cổ phiếu STB và cổ phiếu KSB nếu trong trường hợp mà chúng ta mua thì có thể xác suất thành công cao hơn còn phần lớn rõ ràng nó không đảm bảo cái an toàn chúng ta ok và nếu các bạn thấy hiểu rõ rằng là đầu tư chứng khoán là một trong những cái gì à, lĩnh vực thực sự hấp dẫn để giúp chúng ta thành công hơn à, có lẽ còn vài phút nữa Dũng sẽ bắt đầu vào chương trình đó là phân tích kỹ thuật VNA trong đầu tư chứng khoán đây là khóa học à, nghiên cứu hành vi thao túng của nhà tạo lập bạn sẽ hiểu à, làm thế nào để nhà đầu tư à, tạo lập họ chi phối các nhà đầu tư cá nhân chi phối nhà đầu tư nhỏ lẻ như nào làm nào để biết rằng là các nhà đầu tư tổ chức họ có những chiến lược nào để gom cổ phiếu và sau quá trình gom họ kéo thị trường đi lên và họ làm cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân đeo bám trước khi họ phân phối ra làm thế nào để biết rằng là các cổ phiếu đã có dòng tiền lớn tham gia vào hoặc là làm thế nào để biết các dòng tiền lớn đã rút ra khỏi thị trường tất cả điều này chúng sẽ chia sẻ trên cái khóa đó là Vietnam chúng sẽ tiếp tục với chúng ta vào video tiếp theo nhưng hôm nay Dũng có lẽ một vài phút nữa để Dũng bắt vào lớp đó là khóa bí à, đầu tư nhỏ vô địch nếu bạn nào quan tâm đến khóa học đầu tư nhỏ vô địch thì các bạn có thể đăng ký ở phần link bên dưới và vì đây là cái chương trình mà Dũng tin chắc là nó là chương trình tuyệt vời nhất từ trước nay đây là khóa vết A là khóa có thể thay đổi toàn bộ uh, cuộc đời chúng ta nếu chúng ta hiểu rõ rằng là nếu nắm rõ được uh, cái đòn bẩy về kiến thức đòn bẩy kiến thức là điểm nổi quan trọng nhất sau đó chúng ta mới đòn bẩy sử dụng đòn bẩy tài chính sau khi chúng ta có đòn bẩy kiến thức sử dụng đòn bẩy tài chính chúng ta sẽ uh, tiết kiệm được thời gian tiền của cũng như là đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng tiền người khác để đầu tư tuy nhiên nếu mà thiếu kiến thức và chúng ta sử dụng đòn bẩy tài chính đòn bẩy về về margin thì có thể chúng ta trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư mong rằng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái chương trình tiếp theo của Dũng đặc biệt là khóa biên đầu tư chứng khoán Ok xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn à, chương trình tiếp theo và cuối cùng à, có lẽ là à, có thể chia sẻ các bạn đôi chút về một cái chương trình à, đặc biệt diễn ra vào mùng 6 tháng 7 tháng 8 năm 2022 đây là chương trình à, hoàn toàn miễn phí dành cho các anh một còn 550 suất nữa để dành cho các bạn tức chỉ còn 50 suất nữa dành cho các bạn Ờ, miễn phí chương trình đó là tổ chức hai ngày ở trong chương trình này sẽ giúp sẽ giúp cho các bạn đầu tiên là các bạn làm nào để quản trị cảm xúc trong đầu tư khi các bạn quản trị cảm xúc đầu tư các bạn sẽ đưa ra những quyết định tốt nhất ngoài thứ hai là các bạn có thể làm thế nào để biết rằng rằng là những chiến lược đầu tư những cái uh, chu kỳ của thị trường nó diễn ra như nào để chúng ta biết rằng là khi nào chúng ta tham gia thị trường khi nào chúng ta thoát ra khỏi thị trường đặc biệt là khi nào chúng ta đông hoàn ngoài ra các bạn có thể hiểu rõ được các quy luật cung cầu các quy luật uh, uh, cung cầu diễn ra như nào trên thị trường chứng khoán nắm rõ được những yếu tố nào tác động lên thị trường để giúp chúng ta hiểu rõ được sự vận động của thị trường tuy nhiên đây là một trường hợp đặc biệt đặc biệt rất đặc biệt ở đây đó là dũng sẽ giúp cho các bạn uh, thay đổi cái cái tư duy của chúng ta tại tại vì các bạn biết rằng là chúng ta không thể quản trị cảm xúc nhưng tuy nhiên trong chương trình này Dũng sẽ cốt cho có thể một vài anh chị em cách để cốt để thoát ra khỏi cái cảm xúc đau đớn cảm giác lo lắng sợ hãi để trở thành con người tuyệt vời hơn đây là chương trình tuyệt vời nhất từ trước đến nay mà Dũng chia sẻ trên kênh YouTube ở à, trên uh, offline của mình. Mong rằng sẽ hẹn gặp lại các bạn ở Hồ Chí Minh. Và hiện tại Dũng đang ở Hồ Chí Minh mà rất là háo hức được hẹn gặp anh chị em ở Hồ Chí Minh. Nhớ đăng ký vào gì ạ? Đường link bên dưới để chúng ta sẽ có dịp gặp nhau gặp nhau tại Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu bạn nào đang ở Hồ Chí Minh, hãy nhớ là hoặc là gần Hồ Chí Minh thì nhớ đăng ký vào kênh. À, các bạn ở Hà Nội hoặc các bạn nơi nơi khác thì có thể cũng đăng ký được bởi vì Dũng tin chắc rằng sau khi các bạn tham gia vào chương trình này các bạn sẽ không bao giờ hối tiếc bởi vì đây là chương trình có thể thay đổi toàn bộ quá trình đầu tư của bạn xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình mùng 6 mùng 7 tháng 8 tại Hồ Chí Minh xin cảm ơn